và giọng thư tay chờ ngày nào chờ con lại hư cô em gửi anh về lời chào mày người đi thôi người dân rồi vậy sao anh cách xa còn đi chưa thể mà để em vì khi cuộc gì nhưng mà ra đi em chẳng thể liệu gì mà vì sao đáng thương nhưng anh có một hương anh có một hương vì sẽ có một hương em mai vô tình tình gặp không may em xa nơi này ở bên đây bầu trời gió hắt hiu nhìn về nơi đó đây bầu trời thì có mây chỉ còn lại là đắng cay cha dạ thương mẹ nên lòng quay lưng hay làm âm lịch nhìn người cười mà dựng dựng bên kia là pháo hoa rồi ra người đến xem họ ăn kết duyên còn phần mình là hết duyên oh, anh như kẻ lát còn tâm vào giữa rừng thông tới cặp chim nhỏ lọc đàn thì bên độ để ngừng trông anh là một con thể xoay vòng Giờ cho anh cả một mầm sống Nên tình chưa công vun trồng về lúc ấy ta còn trẻ Nên để bạc và mưu sinh Anh chưa học hơi lớp 10 Nên người ta gọi là lưu linh Anh gắn bao với sông nước Và cảnh vật này hậu tình Và người ta cho em áo lụa Mọi tại sao chẳng phục mình